Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển, cuộc sống của người dân ngày một nâng cao, nền công nghiệp liên tục phát triển và từ đó nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân ngày một cao hơn. Nắm bắt được những nhu cầu đó nên một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã đến Việt Nam. Đó chính là tập đoàn New MS. New MS được thành lập vào năm 1984 tại New Zealand, được dẫn dắt bởi người sáng lập chủ tịch tập đoàn ông Remo Glenn Neomax có trụ sở chính tại New Zealand, nơi được mệnh danh là thiên đường sinh thái. Từ những cánh đồng cỏ xanh tươi tốt, những thác nước, đỉnh núi đến những mặt hồ nước trong xanh, tài nguyên thiên nhiên phong phú đã khơi nguồn cảm hứng cho tư duy sáng tạo, từ đó đã cách mạng hóa cho nền nông nghiệp và các nền công nghiệp khác. Neomax được thừa hưởng sự hào phóng của thiên nhiên, đặc biệt là sữa để tăng cường sức khỏe và sự an khang cho người dân trên toàn thế giới. Thành công lâu dài của Neomax được dựa trên bốn tố chính chất lượng sản phẩm, hệ thống làm việc hiệu quả, những người làm việc tuyệt vời, văn hóa của sự đổi mới và kiểm soát chất lượng. Tiêu chí kinh doanh của DMS là cải thiện sức khỏe cho người dân. DMS luôn quan tâm đến chất lượng của sản phẩm thông qua việc tiên phong và đạt thành tích xuất sắc trong việc sử dụng khoa học trong sản xuất. Vì sự tập trung vào đổi mới, DMS đã 3 lần được sự công nhận từ chính phủ và giành những giải thưởng có giá trị trong và ngoài nước. Khi đến Việt Nam, Sản phẩm của chúng tôi cũng vượt qua hơn 5.000 sản phẩm thực phẩm chức năng khác để đạt được danh hiệu huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng. Đội ngũ các nhà khoa học và kỹ thuật viên có chuyên môn trong việc sản xuất sữa non và các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp khác. Nhiều người trong số này đã qua nghiên cứu và phát triển rộng rãi. Những bản sáng chế và chứng nhận nhãn hiệu như một minh chứng cho chất lượng sản phẩm. Những sản phẩm này được đánh giá rất cao sau khi được cung cấp ra thế giới thông qua một mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp. Neomex đang cung cấp một con đường cho những người lao động tự do để giúp họ xây dựng cho mình một doanh nghiệp bằng cách đại diện cho công ty như những nhân viên bán hàng trực tiếp. Hơn một phần tư thế kỷ qua, mô hình này đã cung cấp tự do tài chính và thành công cho hàng ngàn người. Những nhà phân phối sẽ chủ động làm việc để phát triển tổ chức của họ bằng cách xây dựng một mạng lưới các khách hàng tiêu dùng và mua hàng trực tiếp từ các công ty. Họ cũng có thể xây dựng cho mình một mạng lưới kinh doanh độc lập những phần thưởng mà chúng tôi sẽ dành tặng cho những nhà phân phối sau những nỗ lực của họ trong việc xây dựng một hệ thống tiêu dùng và sử dụng sản phẩm như khả năng tuyển dụng, đào tạo những nhà phân phối mới trong mạng lưới của họ. Đường lối kinh doanh này có nhiều điểm hấp dẫn như tự do về tài chính, làm chủ sự nghiệp, tự do về thời gian, cho phép chúng ta dành thời gian cho gia đình, giải trí và du lịch. Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để tham gia vào New MS. Gần đây, chúng tôi đã mở rộng hoạt động vào khu vực Đông Á Neomax đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia đang phát triển và năm 2013, tập đoàn Neomax sẽ đầu tư và phát triển tại thị trường Việt Nam. Bạn đã sẵn sàng thay đổi cuộc sống của bạn để trở nên tốt đẹp hơn. Bạn đang cảm thấy mệt mỏi và bị bế tắc trong tài chính, không có đủ thời gian cho gia đình. Bạn có đủ động lực để thực hiện ước mơ của bạn để có được một cuộc sống mà bạn xứng đáng hơn. Nếu bạn đang vui mừng với cơ hội được xem những nội dung trong đoạn video clip mà chúng tôi vừa trình bày, hãy liên hệ với người giới thiệu cho bạn xem nội dung này. Hãy bắt đầu đi trên con đường mà hàng ngàn người khác đã đi và hãy để Neomax bảo vệ tương lai và hạnh phúc gia đình bạn.